thời gian là khách qua đường xuyên suốt trăm đời không ngừng nghỉ. Đời người ngắn ngủi như giấc mộng, những ngày thực sự vui vẻ được bao nhiêu. Đây là những câu thơ đầy xúc động của Lý Bạch về kiếp nhân sinh. Nếu như cuộc đời chỉ là giấc mộng trôi trên dòng sông định mệnh nơi trần gian, thì tâm linh của chúng ta sau khi tỉnh dậy sẽ ở phương nào? Hãy cùng tâm linh cuộc sống khám phá bí ẩn kiếp nhân sinh trong video ngày hôm nay. Giữa các kiếp luân hồi, con người sẽ về thế giới bên kia. Hơn nửa thế kỷ qua, thế giới phương Tây đã có rất nhiều nghiên cứu về luân hồi chuyển thế. Vào năm 1986, tiến sĩ Joel Whitten và Joe Fisher đã hợp tác và đồng xuất bản cuốn sách giữa những lần luân hồi. Có lẽ đây là cuốn sách đầu tiên đi sâu khám phá về thế giới bên kia. Tiến sĩ Whitten bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực này vào năm 1973 và trong suốt hơn 10 năm, ông đã thu thập được hơn 30 trường hợp chi tiết. Dưới sự hướng dẫn của ông, những đối tượng tham gia thí nghiệm bước vào trạng thái thôi miên sâu. Trong đó họ không chỉ có thể tái hiện nhiều kiếp trước của mình mà còn có thể đi vào thế giới bên kia giữa các kiếp luân hồi. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Witten, cảnh tượng về bên kia thế giới thường khiến người ta kinh ngạc không thể nói nên lời. Nơi đó không có khái niệm về thời gian và không gian như của con người. Trong trạng thái đó, mọi người sẽ cảm thấy mỹ hảo hơn bao giờ hết và các sinh mệnh có thể giao tiếp với nhau thông qua tư duy truyền cảm mà không cần ngôn ngữ. So với thế giới con người, bản thân ở trong đó là mới là bản thân chân chính và bản chất hơn cả. Người tới thế giới bên kia, họ sẽ được gặp một số trưởng lão và những trưởng lão này sẽ cho người đó nhìn lại cuộc đời vừa qua của mình. Mọi thứ trong đời họ đều hiện lên chi tiết, giống như một thước phim, ngay lập tức triển hiện ra, bao gồm cả những tình huống mà bản thân họ trước khi chết không nhận ra. Chẳng hạn như những lời nói và việc làm vô ý của họ gây tổn thương cho người khác hay những nguy cơ tiềm ẩn mà vào thời điểm đó họ không nhận ra. Trên đời này, con người thường tìm nhiều cớ khác nhau để che đậy lỗi lầm của mình. Nhưng ở thế giới bên kia, người ta không hề lấp liếm mà chỉ vô cùng hối hận về lỗi lầm của mình. Những trưởng lão sẽ cùng người đó phân tích về kiếp trước và an bài cho tương lai để họ bù đắp lỗi lầm hoặc cải thiện bản thân. Sinh mệnh là một khối năng lượng có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Nhiều người từng trải qua trải nghiệm cận tử, NDE đều trải qua việc linh hồn rời khỏi cơ thể. Khi tim ngừng đập hoặc các chức năng não ngừng hoạt động, họ lại có thể sống lại và nhớ lại quá trình nguyên thần hoặc linh hồn của mình tạm thời rời khỏi cơ thể. Hiện tượng này đã được ghi chép từ thời cổ đại, ví dụ như Plato đã ghi lại việc một người lính Hy Lạp sau khi chết và sống lại đã nhớ lại những cảnh tượng khi tiến vào bên kia thế giới sau khi cuốn sách bán chạy nhất Life After Life, cuộc đời kiếp sau của tiến sĩ Raymond A. Moody G.R. Được xuất bản vào năm 1975, hiện tượng trải nghiệm cận tử đã thu hút sự chú ý rộng rãi và cũng dần dần thu hút cả giới y học chủ lưu. Vào năm 1980, Kenneth Zing, một giáo sư tâm lý học tại Đại học Connecticut, đã xuất bản cuốn sách Life at Death, Sinh mệnh lúc từ trần cũng là một cuốn sách nghiên cứu về những trải nghiệm cận tử. Giáo sư Dinh phát hiện ra rằng những người có trải nghiệm cận tử thường mô tả việc họ đi vào thế giới bên kia với ánh sáng tràn ngập màu sắc. Ở đó, các khái niệm về thời gian và không gian của thế giới không còn tồn tại nữa và họ sẽ bắt gặp những sinh mệnh tỏa ra ánh sáng của trí tuệ. Năm 1991, Michael Toobot xuất bản cuốn sách The Holographic Universe, Vũ trụ toàn tức trong cuốn sách của mình, ông Tó O Bột cũng trích dẫn những trường hợp giống như thu thập của giáo sư Dinh và phát hiện ra rằng, theo lời kể của những người có trải nghiệm cận tử, bản thân khi rời khỏi cơ thể là một khối năng lượng và nó cũng có thể tùy ý biến đổi thành hình tượng của con người. Sau khi rời khỏi cơ thể, người đó có thể nhìn lại cuộc đời quá khứ vừa qua của mình, mọi chi tiết và mọi cảm giác đều được hiển thị ngay lập tức và mọi thứ đều rõ ràng sống động, chân thực. Không chỉ quá khứ của đời người được ghi lại đầy đủ, mà tương lai cũng được định trước. Nhiều người có trải nghiệm cận tử còn được cho biết rằng thời gian của họ vẫn chưa đến và vì thế họ bị đưa trở lại thế giới này. Giáo sư Dinh chỉ ra rằng điều này cho thấy đời của con người là đã có định số. Đôi khi, một số người ở thế giới bên kia được phép nhìn thấy cảnh tượng tương lai của cuộc đời họ. Trong số các trường hợp được giáo sư Dinh thu thập, có một cậu bé trong tình trạng cận tử và được phép nhìn thấy một số chi tiết về tương lai của mình, bao gồm cả việc cậu sẽ kết hôn vào năm 28 tuổi và sẽ có hai con. Cậu bé thậm chí còn nhìn thấy bản thân mình khi trưởng thành cùng đứa con tương lai đang ngồi trong một căn phòng với một thứ rất kỳ lạ trên tường. Cậu sống lại và trải qua những năm tháng êm đềm. Còn tương lai cậu được nhìn thoáng qua thời thơ ấu đã lần lượt trở thành sự thực. Khi trưởng thành, cậu chợt nhìn lại và phát hiện mình đang ở trong căn phòng mà đã từng nhìn thấy hồi nhỏ. Và vật lạ trên tường là một chiếc máy sưởi áp suất lớn, thứ mà chưa từng được phát minh vào thời đó. Thế giới bên kia giống như cố hương của tâm linh. Tiến sĩ Michael Newton cũng có một câu trả lời chi tiết đáng kinh ngạc về thế giới bên kia trong cuốn sách định mệnh tâm linh của ông. Tiến sĩ Newton là một bác sĩ trị liệu thôi miên được cấp chứng nhận. Ông vừa giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học vừa điều hành phòng khám của riêng mình. Một cuộc gặp gỡ tình cờ đã cho ông chứng kiến được sự kỳ diệu của liệu pháp tiền kiếp. Một bệnh nhân bị đau mãn tính ở nửa người bên phải đến phòng khám của ông. Tiến sĩ Newton, như thường lệ, thực hiện liệu pháp thôi miên cho bệnh nhân của mình. Bác sĩ Newton phát hiện bệnh nhân bị thôi miên sâu, ý thức đã tiến vào kiếp trước, đó là thời gian và không gian của chiến tranh thế giới thứ nhất. Bệnh nhân chiến đấu trên đất Pháp và chết dưới lưỡi lê của kẻ thù cơn đau bên phải cơ thể bệnh nhân là do chấn thương tại thời điểm đó. Sự hồi tưởng lại về tiền kiếp đó đã khiến cơn đau của bệnh nhân hoàn toàn biến mất. Sau đó, trong một dịp khác, ông lại phát hiện ra rằng ý thức của con người thực sự có thể đi vào thế giới bên kia giữa các lần chuyển sinh đầu thai. Người mở ra cánh cửa cho phát hiện mới này của tiến sĩ Newton là một phụ nữ trung niên. Người phụ nữ này thường có một cảm giác thấy cô đơn, lẻ loi sâu sắc một cách vô hình không thể giải thích được. Trong khi thực hiện thôi miên, hồi tưởng về tiền kiếp, tiến sĩ Newton đã hỏi bà liệu có một nhóm bạn mà khiến bà rất nhớ không. Đột nhiên, người phụ nữ bắt đầu khóc. Tôi nhớ một số người bạn trong nhóm của chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi rất cô đơn trên thế giới này. Tiến sĩ Newton vô cùng bối rối và hỏi tiếp Nhóm bạn của bà ở đâu? Bà đáp Tại ngôi nhà vĩnh cửu của tôi, tôi đang nhìn họ Hóa ra là thần thức của người phụ nữ đã bay tới quê hương tâm linh của thế giới bên kia và bà đã nhìn thấy những người bạn đồng hành đời đời kiếp kiếp trong nhóm mà bà thuộc về. Kể từ đó, tiến sĩ Newton bắt đầu nghiên cứu về thế giới bên kia. Đối tượng nghiên cứu của tiến sĩ Newton bao gồm những người vô thần và những tín đồ sùng đạo, nhưng họ đều có những mô tả rất giống nhau khi ở trong trạng thái thôi miên sâu và được nhìn lại thế giới tâm linh giữa các kiếp luân hồi không gian khác ở thế giới bên kia mới là quê nhà vĩnh cửu của họ. Họ chúc bỏ thân xác thịt, quay trở về quê hương của mình, giống như một người lặn xuống nước sâu để vớt ngọc trai rồi nổi lên mặt nước, cởi bỏ bộ đồ lặn nặng nề, nhìn thấy ánh mặt trời trở lại và hít thở không khí trong lành. Trong mô tả của họ, thế giới phía bên kia vô cùng rộng lớn và mỹ diệu, không vướng chút bụi trần và trói sáng rực rỡ. Sinh mệnh cảm thấy nhẹ nhõm trong đó, không có trọng lực và tự do bay lượn, tỏa ra năng lượng của ánh sáng trí tuệ. Màu sắc của năng lượng thể hiện tầng thứ của tinh thần, từ đỏ cam vàng lục lam tràng tím mà tăng dần lên. Sinh mệnh có thể biến hóa hình tượng và không bị phù hoa nơi trần thế quấy nhiễu. Nó hồn nhiên và hài hước như một đứa trẻ và tràn đầy sự yêu thương với nhau. Sinh mệnh ở thế giới bên kia có nhiều tầng cấp, nhưng cái đẳng cấp đó hoàn toàn khác với khái niệm về tầng lớp xã hội ở thế giới loài người những sinh vật ở cao tầng tràn ngập sự từ bi và khoan dung với những sinh mệnh ở tầng dưới và được các sinh mệnh tầng dưới yêu mến và kính trọng. Tại thời điểm trước khi đầu thai, sinh mệnh sẽ đến gặp các trưởng lão để phân tích kinh nghiệm và bài học của kiếp trước và trưởng lão sẽ an bài cho họ kiếp sau để có thể bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ hoặc nâng cao tầng thứ tâm linh của mình. Một số sinh mệnh đã làm những điều rất xấu xa trên trái đất khiến năng lượng của họ bị phá hủy và cơ thể của họ xuất hiện màu đen. Họ sẽ được gửi đến một nơi giống như một trạm sơ cứu, nơi năng lượng của họ được điều chỉnh và nhìn từ xa, nó giống như một đại dương đen. Tùy thuộc vào tội ác mà họ đã gây ra, họ có thể rất nhanh bị đưa trở lại trái đất với tư cách là nạn nhân bị kẻ khác bạo hành. Sai phạm của một người, dù cố ý hay không, phải được hoàn trả bằng các hình thức khác ở đời sau. Vòng tròn số mệnh trước khi chuyển sinh Theo thông tin mà tiến sĩ Newton có được Trước khi chuyển sinh, sinh mệnh thậm chí sẽ đến một nơi gọi là vòng tròn số mệnh để chọn lại nhân thân. Tại đây, họ có thể xem một phần của khung cảnh tương lai trên màn hình toàn cảnh hình tròn và thậm chí còn có thể nhập vào người của khung cảnh tương lai để trải nghiệm. Sau khi lựa chọn nhân thân, sinh mệnh sẽ được gửi đến một phòng diễn hình tròn để diễn tập một số sự kiện quan trọng kiếp tới với những nhân vật quan trọng trong kiếp đó. Hình tiến sĩ Newton đã xuất bản cuốn định mệnh tâm linh Destiny of Souls vào năm 1994. Sau 10 năm miệt mài nghiên cứu, tiến sĩ Newton đã xuất bản cuốn định mệnh tâm linh Destiny of Souls vào năm 1994. Trong nhiều năm, cuốn sách gần 300 trang này đã được dịch ra 10 thứ tiếng và trở thành cuốn sách bán chạy trên toàn thế giới. Năm 2000, tiến sĩ Newton đã xuất bản cuốn sách Định mệnh tâm linh, trong đó mô tả sâu hơn trải nghiệm của con người khi rời khỏi thế giới này và đi vào thế giới bên kia, cho tới lần đầu thai tiếp theo. Trong nửa thế kỷ qua, nghiên cứu về luân hồi ở thế giới phương Tây đã cho thấy những bước phát triển nhảy vọt, vén mở bức màn của thế giới bên kia và ở một mức độ nào đó, mở rộng hơn tầm mắt của con người và những suy tư cuối cùng về sinh mệnh.